sáng mai ngay khi sáng ngủ dậy các bạn không không được xúc miệng này không đánh răng hoặc là kể cả nói các bạn kiêng đi chúng ta vuốt một ngụm nước bọt thật lớn Đấy, vuốt một ngụm nước bọt thật lớn và nhổ nhẹ trên trên miệng cốc nước trên mặt cốc nước quan sát sau khoảng một phút thì các hiện tượng có thể xảy ra hiện tượng thứ nhất nếu như nước bọt của các bạn tan ra trên mặt cốc bám vào thành cốc thì chúc mừng bởi vì sao tôi phải chúc mừng người, những người như này? Bởi vì chỉ chiếm 30% dân số Việt Nam không nhiễm nấm candida. Nhưng những người mà có nước bọt mình đóng mảng ở trên mặt nước, mặt cốc các bạn nhé, cốc, thì người đó đã có nấm candida. Và nếu như nấm, một cái, cái, cái nước bọt chúng ta có những cái tia phóng xuống, đó, một chút chút thì nghĩa là nấm candida có nhưng ở trạng thái cơ thể chúng ta đang khống chế được nó